Chào mừng các bạn đã cùng chúng tôi viết lên những trang lịch sử hào hùng của đế chế THOL Gym Và nơi đây THOL quận 12 Tầng số 1 Với một chiếc máy đẳng cấp của dòng Pro Performance Plus PPS Chest Press Trị giá 125 triệu Rồi chúng ta cùng nhau đi tham quan cái máy Vẫn là một đứa con cưng trong dòng Pro Performance Plus PPS với logo đặc trưng chất liệu cao cấp xịn sò sang trọng tổng khối độ tạ của máy này là 225 bao thêm 10 bao bonus nữa 235 bao vị trí chỉnh nhớ chưa nhớ chưa chiếc ghế quyền thoại Ê, trời, trời, trời, xíu té rồi vô vị trí chỉnh số hai túp túp nổi tiếng cái này cây này rất là nổi tiếng thứ hai những thiết bị này rất nổi tiếng vòng quay rất êm dây rất chắc rồi chúng ta cùng nhau chỉnh chiếc máy này để tập đầu tiên là vị trí ghế ngồi vị trí ghế ngồi và vị trí tay cầm chỉnh ghế làm sao cho cái tay chúng ta thấp hơn vai một chút đó là đúng vì vị trí này, vị trí này đã đúng với duy nhưng vị trí này có đúng với ngực hay chưa xin thưa chưa tại sao nó quá dễ dàng nó chưa có một cái gì đó mà nó ép ngực cho sâu sâu một tí để cho cái răng nó dài hơn nên chúng ta phải tiếp tục chỉnh cái vị trí trên đây đó vị trí này chỉnh để ép cái cây vô hoặc ra đó đây đây đây đây đây đây ok đây máy là thích hợp cho nam và nữ nha các bạn rồi chúng ta cùng nhau trải nghiệm tay cầm rộng hẹp tùy các bạn duy thích cầm vừa vừa thôi chế độ free quay rất cao ở đây rồi ngồi Dạ. Chiếc máy này nó khác chiếc Minty Fresh đằng kia Là cái này đẩy toàn bộ ngực Mà ngực ngang là chủ đạo Còn Minty Fresh nó vừa đẩy ngực mà nó vừa đẩy vai Cái máy Minty Fresh nó đa năng hơn cái máy này đó, Và cái máy này là một trong những máy tập rất là ok Tập rất là FV Nên tất cả các phòng gym của THL Gym đều phải trang bị cái máy này THL Gym chỉ đầu tư những máy đẳng cấp cần thiết cực kỳ quan trọng mà không thể thay thế được ở chiếc máy này chúng ta chỉ lưu ý là chỉnh vị trí ghế như nãy duy nói cho nó phù hợp và cái vị trí ở đây cực kỳ quan trọng duy thường chọn cái mức trong cùng tức là nếu mà đánh theo vị trí số nhỏ từ nhỏ tới lớn nó ra ngoài á thì duy chọn cái vị trí nhỏ nhất để chi cho cái răng động tác này nó ép vô nhiều nhất nè và khi mà cầm tay á duy ưu tiên cầm phía trong ưu tiên cầm phía trong nó hơi khó control một chút xíu tại chỗ này nó free weight hoặc là các bạn có thể cầm ở phía ngoài các bạn có thể cầm ở trên đây các bạn có thể cầm tất cả những vị trí các bạn muốn cầm để cho chúng ta tập luyện thoải mái nhất cầm ở đây có bạn cầm vào đây luôn tập nhẹ cầm vào đây Duy lấy ví dụ Đó. hoặc là cầm vị trí ngoài đây nhưng mà không cầm vị trí này cái vị trí này là tay chúng ta nó bị ngoéo nó bị ngoéo vô á bằng tập nó không hiệu quả nó tóm lại vị trí tốt nhất vẫn là phía trong cái răng nó dài nhất làm cho chúng ta ổn nhất đây dày thì khóa khớp dày ok phải control được cái cây này cố gắng còn nếu mà bạn tập mà cái cây này bạn cảm thấy nó bị nẻn á nó bị méo á thì bạn liên hệ bộ phận kỹ thuật người ta chỉnh lại cái vị trí ốc trên này chúc các bạn thành công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 Power em m Haprack đẳng cấp thế giới Ah!